thì giống như mình đã phân tích trước ờ, video ờ, mấy cái video trước mình đã nói với tất cả anh em nhưng video này mình cũng nhắc lại cho tất cả anh em để anh em biết cái vấn đề mà anh em đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò giống như anh em mình cũng đã nói ở những video trước là hiện tại nay sắp tới cuối mùa giải rồi nha anh em thì ờ, có rất là nhiều cái mã kèo mà nhà cái đưa ra cho tất cả anh em rất là khó đánh bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể đầu tư được những mã kèo gốc kèo thẻ cho tất cả anh em để anh em có thể ờ, dễ ăn hơn giống như từ cái bữa mà cái dòng loại cúp C1 tới bây giờ thì anh em cũng biết những anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò từ bữa đến giờ anh em xa bờ rất là nhiều anh em luôn thì bởi vậy mình anh em thấy trong những cái video mà mình nhận định C1 cho tất cả anh em tuy mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo trận anh em thua nhưng mà hai ba cái mã kèo gốc anh em hấp full lợi là anh em vẫn lãi trong một đêm anh em vẫn lãi bình thường anh em lãi những cái mã kèo gốc đó, đó là mấy quan trọng còn những cái mã kèo chính á mã kèo chính thì anh em biết rồi cả thế giới quýnh chứ không phải chỉ riêng một mình anh em nằm những cái mã kèo đó bởi vậy nó muốn um, uh, nó muốn cho anh em thua thì cũng rất là dễ bây giờ mình mới khuyên tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em đăng ký trang anh em chơi thì anh em cứ liên lạc trực tiếp qua cái zalo của mình là 0937072613 nè hoặc là telegram kèo bóng vip 09 của mình thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em nào mà chưa có trang á mình sẽ hướng dẫn anh em đăng ký trang chơi nè anh em nào mà à, cho anh em hướng dẫn thêm cái cho anh em vào nhóm để anh em có thể đầu tư được nhiều mã kèo hơn thì đó là cái phần mà mình hướng dẫn cho tất cả anh em thì anh em nào muốn vào nhóm của mình chơi thì để lại cho mình một lượt đăng ký luôn nha anh em cho mình một lượt đăng ký một lượt bình luận để à, mình ra video sau anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất với lại anh em cho mình nhiều lượt đăng ký hơn thì mình sẽ làm những video sau mà nó khẳng nhận định à, hay hơn cho tất cả anh em và tỷ lệ kèo nó chính xác hơn cho tất cả anh em thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa thằng Bologna và AC Milan nha anh em. Diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 4 à, bữa thứ bảy nha anh em. Thì anh em thấy hiện tại trên màn hình nó có một cái sơ đồ à, đội hình ra sân rồi nha anh em. Thì anh em thấy hiện tại bên phía thằng à, Bologna ra sân ra quân với cái sơ đồ là đây, anh em thấy thằng Bologna ra quân với cái sơ đồ là 4231, hàng công cao nhất là thằng à, Sansone nha. Bên phía AC Milan chơi với sơ đồ cũng vẫn là 4231, hàng công cao nhất là Riru nè anh em đó anh em thấy hiện tại AC Milan cũng muốn đang có một cái tham, thành tích rất tốt thì AC Milan cũng muốn giữ cái thành tích này để um, tới bữa lượt về trên cúp C1 để um, hạ thằng Napoli trên sân nhà của Napoli nữa nha anh em. Thì đợt đi lượt đi trên sân nhà của thằng AC Milan này AC Milan đã ăn với cái tỷ số 1-0 trước Napoli trong cái đấu trường cúp C1 rồi nha anh em. Thì anh em thấy bên phía thằng um, AC Milan thì nó có đang có chấn thương một số cầu thủ cũng không phải gọi là cầu thủ quan trọng cho mấy nha anh em thì anh em thấy trên bảng xếp hạng ngoại ờ, Serie A thì anh em thấy hiện tại cái thằng AC Milan đây mình cho tất cả anh em xem thằng AC Milan đang đứng ở vị trí top 4 trên bảng xếp hạng nè có hai uh, ờ, 52 điểm sau 29 vòng đấu thì nếu mà trận này AC Milan có thể thắng Bologna với tỷ số là 1-0 thì AC Milan sẽ vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng thì à, nếu mà muốn trụ lại mùa sau đá C1 thì AC Milan bắt buộc phải ăn phải ăn trong cái trận này AC Milan mới giữ được cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng để mùa sau có thể đấu C1 nữa nha anh em. Thì trong khi đó thằng barcelona đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng có 43 điểm sau 29 vòng đấu thì à, đang đứng dưới Juventus. Thì anh em thấy nếu mà trận này à, Barcelona có thể thắng được AC Milan thì Barcelona sẽ vươn lên cái vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng nhưng mà cái điều đó rất khó cho thằng Barcelona. Thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì bên phía đội chủ nhà trước nha anh em. Barcelona thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất của thằng Barcelona nè, đây. Anh em thấy 10 trận gần nhất của thằng Barcelona nó đã thắng hết 6 trận rồi nha anh em. Thắng 6 trận, đó anh em thấy thắng 6 trận nè và để hòa hai trận và để thua hai trận thì nếu mà nói chung á là cái phong độ của thằng Bờ na Trong những trận gần đây nhất thì thằng Bờ na đang cũng có cái phong độ rất là tốt trong cái mùa giải hiện tại luôn nha anh em. Thì anh em nè, thấy trận vừa rồi mới thắng Atalanta với cái tỷ số là 2-0, thắng UDC tỷ số là 3-0, thắng uh, thằng Inter nè và thắng thằng uh, Sampdoria, thắng thằng Valentina thắng thằng Sipir thì anh em thấy đa số là cái thằng Bologna này thắng cũng nhiều những ông lớn không nha anh em còn anh em thấy giống như cái trận vừa rồi AC Milan vừa đấu cúp C1 xong thì AC Milan đã thắng thằng um, Napoli trên sân nhà của mình với cái tỷ số là 1-0 thì anh em thấy cái tỷ số tối thiểu thì tới ngày 19 thì AC Milan sẽ làm khách trên sân của Napoli để đá lượt về của cúp C1 thì à, AC Milan cần có một cái phong độ cực kỳ tốt, có một cái hưng phấn nhất định để có thể làm khách tốt nhất trên sân nhà của Napoli. Thì trong cái trận này AC Milan sẽ gặp Bologna trên sân nhà của Bologna thì AC Milan sẽ đá trong cái trận này để lấy phong độ à, giữ vững cái phong độ để có thể gặp thằng Napoli hạ thằng Napoli sớm nhất. Thì còn trong cái lịch sử đối đầu của thằng AC Milan và thằng Bologna thì anh em thấy trong 4 lần đối đầu gần nhất á, thì AC Milan đã thắng hết 3 lần. Đây anh em thấy lần gần nhất là thắng 2-0 nè, thắng 42 nè thắng 21 thì anh em thấy ba lần đã thắng ra ba cái mã hai cái mã tài rồi chỉ có một lần quà và một lần gần nhất là thắng 20 thì mình sẽ vào cái trận 20 cho tất cả anh em xem trong cái trận đó AC Milan ăn hiệp 1 là 1-0 nè, hiệp 2 là một trái nữa là hai trái nè. Trong cái trận đó AC Milan chấp kèo cực kỳ sâu, AC Milan chấp với mã kèo 2 được nha anh em thì anh em thấy AC Milan cũng vẫn chơi với cái sơ đồ đội hình cũ luôn nha anh em. 4231 đây anh em thấy trên màn hình. Đây, AC Milan vẫn chơi với sơ đồ là 4-2-3-1, hàng công cao nhất vẫn là Giroud, à, Lemenau nè. Còn bên phía Barcelona chơi với sơ đồ 352 thì trận này Barcelona có một sự điều chỉnh đội hình lại nha anh em, bởi điều chỉnh đội hình lại thì anh em cũng vẫn có thể đầu tư vào AC Milan được. Thì còn góc góc trong cái trận đó thì anh em thấy góc trong cái trận đó chỉ có 6 quả góc và 5 quả góc đã nghiêng về AC Milan. Thì anh em không cần phải vào cái mã tài góc nhưng mà anh em đầu tư cái mã là cái mã AC Milan chấp góc cho mình thì cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao trong cái trận đấu này luôn trận đấu giống như những cái trận đấu này á, mã kèo trên kèo dưới anh em thấy thằng AC Milan trận này lượt về mình sẽ cho tất cả anh em coi cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra đây anh em thấy cái tỷ lệ kèo nhà cái đang đưa ra làm khó tất cả anh em để anh em không biết vào những cái mã kèo nào lại hợp lệ cho anh em thì anh em thấy nhà cái đưa ra với cái mã kèo là AC Milan chỉ chấp có 1 0,25 nhưng mà trong khi đó lượt đi AC Milan chấp tới 1.5 Tại sao lượt về AC Milan chỉ chấp có 0,25 và tài xỉu 2,25? Thì nhà cái đang làm khó tất cả anh em. Nếu mà anh em sợ thằng AC Milan nó thủ chân nó đá với thằng Napoli trong cái trận này thì anh em đá dưới, anh em đá dưới thằng AC Milan nó sẽ ăn 1-0 đó, ờ, anh em lại thua những cái mã kèo nhưng mà góc nó sẽ nổ tưng bừng khói lửa trong khi đó anh em chỉ biết đánh quân bên thầu bên cò anh em chỉ biết đánh trên dưới tài xỉu anh em không biết tới những cái mã kèo gốc là cái mã kèo cho anh em ăn đó thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn mình chỉ cần nói sơ qua vậy thôi những anh em nào mà đã chơi rồi thì anh em cũng đã biết đã hiểu thì giống như mình sẽ chốt cho tất cả anh em trong cái trận này là bốn cái mã kèo nha anh em đây bốn cái mã kèo mình sẽ chốt cho tất cả anh em trong cái trận này thì anh em thấy nguyên trận mình cho tất cả anh em nằm AC Milan nha đây nguyên trận mình cho anh em nằm AC Milan chấp 0,25 0,25 nha anh em nhưng mà anh em có thể gồng chờ cái trận đấu ra sân nó tuột xuống còn 0.5 thì anh em à, còn à, đá đồng thì anh em vào cái mã kèo AC Milan đá đồng thì tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn hoặc quà kèo nó sẽ cao hơn thì tài xỉu 2,25 nhưng mà anh em có thể chờ ra sân nó tuột xuống còn hai anh em vào cái mã tài nè đó còn góc thì anh em cứ nằm AC Milan chấp góc mạnh tay cho mình chủ yếu là anh em nằm cái mã kèo góc anh em nằm mã kèo góc nha mình không khuyến khích anh em nằm trên dưới tài xỉu nhưng mà trong cái trận đấu này mình nhấn mạnh cho tất cả anh em là rất là khó đá nhưng mà mình chỉ đưa ra những cái mã kèo nào tỷ lệ nó nhỉnh hơn cho tất cả anh em thôi còn anh em mà muốn ăn được cái mã kèo mà mã kèo mà tỷ lệ ăn cao nhất trong cái trận đấu này á, là anh em nhớ nên nhớ là cái mã kèo AC Milan chấp 1.5 góc đây cái mã kèo này nha anh em đó đó là cái mã kèo này thì cái mã kèo này là cái mã kèo tỷ lệ ăn cao nhất trong cái trận đấu này thì anh em có thể nằm tài tài 0,75 trong hiệp 1 cho mình luôn. Đó, đó là ba bốn cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em. Thì chỉ có một cái mã kèo là mã kèo đặc biệt thôi. Đây. Có một có một cái mã kèo này là đặc biệt thôi nha anh em. Anh em nên nhớ cái mã kèo gốc này là đặc biệt thì anh em phải vào cái mã kèo gốc này mạnh tay. Còn anh em nào á, mà đang chơi ở bên ngoài qua thầu qua cò không thể chơi được những mã kèo gốc này. Anh em đánh trên dưới tài xỉu. Mình không chắc ăn cho tất cả anh em là trên dưới tài xỉu anh em có thể kiếm lợi nhuận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 cái cách nào mà anh em đang chơi sai thì mình phải khuyến khích mình hướng dẫn anh em đi lại từ đầu anh em mới kiếm được lợi nhuận còn anh em đi sai mà anh em đã giảm cái bước sai rồi mà anh em cứ bước hoài thì không có bao giờ mà anh em kiếm lợi được lợi nhuận đâu nha thì cái đó là mình phân tích cho tất cả anh em thì anh em nào trùng máu với mình thì anh em cứ theo những cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em còn anh em nào mà yêu mến mình thì muốn chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình nè à. đó hoặc là cái telegram của mình thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em vào nhóm của mình cách chơi như thế nào hướng dẫn anh em đăng ký trang anh em không biết chơi trang thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách vào kèo như thế nào luôn thì đến đây mình cũng kết thúc video thì anh em nào đang xem được video này thấy hay để lại cho mình một lượt đăng ký kênh đây anh em cứ nhấn vào một lượt đăng ký kênh cho mình để mình đạt cột mốc nhiều người đăng ký kênh hơn và anh em cũng có thể bình luận góp ý à, để cho mình à, cải thiện cái video càng ngày càng hay hơn cho tất cả anh em thì đến đây mình sẽ kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau